của cái này là nặng à, ba bốn mươi kg không sao phải bốn mươi kg bốn mươi kg 40 kg 50 kg là bình thường nhưng mà đồ của mình khi mà phơi và sấy giặt sấy 9 kg sấy không còn có 3 4 kg. À 3 4 kg đồ nói nói tải trọng để mà thật ra đồ mình phơi đâu có tới 50 kg nhưng mà cái tải chịu chịu chịu lực của nó là tới 5 40 kg Ở đây là một tấn là có 10 cái á 10 cái 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cái Được hai mươi mấy bộ đồ nhưng mà có thể phơi được nhiều hơn nữa cái thanh tròn ở đây à, có thể à. móc phơi thanh tròn ở đây móc được đồ nữa và à, phơi được nhiều cái tấm ga đó anh kéo cái này kéo ra là quần là phơi cái tấm ga đó Okay. đèn đèn led sấy gió ừ. rồi hiểu rồi ok